a j a Pascua bosene monipanoka, a r i j a pare to koawaka to kitore, to b e k i r o kaapu to ato kitore, masine h e s u t u t s i a r i j a pa m a k a i n a r e to j a i n a r e tiro tuaro kaine tinamene to hiropuro. Ah kain d e k u r a to j a i n a r e Tiñamine h e s u s a to buenamene, sachichi h u d a i s k a r i o t e s i m o n m a k i n o n e h e s u r e n y e t u t i n a r e n y o d u s t i t u s u r i h i r e mastinose. t u s u to bực cứ được khóa mắc cứ Hesu đấy hít tina bụi to phụ to sao này đấy mà xí đấy Hesu à cho khóa mắc cứ khá phụ to ta đi khi đấy bà rồi bữa nó phụ to mà thì khử đấy mà xí đấy à mà xí nó mặc cái được cả to sụt tiro đấy bụi mặc cái nó là thu về na to đấy khốn tự sư sụt tiro cả sao rồi này to phá rồi gì hửi tự tê đấy tự tê tự sư hoặc phá rồi cô đấy phiếu sa sa to bụi đó này sa đã bồi đấy có sa được cả đấy sa này có sa tự sư todo terica salomene, a sada polide. paina buena le, gozaba acá Simón Pedro Todo toda polide, to gosato pano Pedro se tiro de once nine, pitoro, y da ni gozita y Ni nine Jesús de Pedro. Mi chapu caca, mune y yo a masiera rame, a masiera pa quita baro masica me, nine Jesús, y da pulire ne Ni nine Pedro. Mene ye kosera che ye jeiro hisime. Nire Jesús. Putoro, yudapori tare gosetiga. Yudapori re, yuamokani re, yudapu kure gosaga. Nire Pedro. Tuanichi Jesús vistida re buero once nire. Kiro masino kusiro topakire noa tu kosa pañona. Ahiro parituri tirore tu kosaro kamerare. Todapori ditare kosaro kamana. Hipitida masaña yuari buirire gozari nakiri masahipa chinta kira masamera maskariro toña yuari buirire gozama nuerariro hira. Nire Jesús. Jesús tirore ñitutinale ño tirore masire. Ah masino. Kiro musamera maskare toña yuari buirire gozama nuerariro hira. Nire. Sandapurire gozatu su. Tosu Tosutiro satu su nuhusure ta. Mica Michapu kaka jejuari le tonya hari mesa. eri bueriro ni na. Putoro ni na, posto kata nina nika jere. eri bueriro mesa putoro posto kata Ahi Ahina je mesare bueriro mesa putoro hipaita mesanda poire gosairo je nye nyena mu̶sa cũ̶hu̶ mu̶sa mehne macaina dahporire cosaga michapucacã mu̶sare cosacu̶ baharo mu̶sa yoahti cjihtire mu̶sare ñoi nija mu̶sa mehne macainare mu̶sa yoadohohtire ñoi nija mu̶sare yu̶ yoariro seheta mu̶sa cũ̶hu̶ yoaga potocã mu̶sare niita nija mu̶sa yu̶ cahamacaa yoaro sehe jiina yu̶ bui jierara mu̶sare buhe duti yu̶ warocarina jira mu̶sa Ahi na jebui hiera ramasa. Ahi kita juairo seta juaga. Ni mesane. Arire masina jedustiare joana wacina hina kamasa.